đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng mâm và vỉ này bằng inox đây. nướng là hai tầng lửa có hẹn giờ nướng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 nhưng khi các bạn chọn cái tính năng này á, thì các bạn nên chọn nhanh nếu mà các bạn để một lúc rồi mới chọn á, thì nó sẽ nhớ ở một vị trí bất kỳ nếu mà bắt đầu bấm vô thì nó sẽ nhớ ở vị trí nấu cơm ta muốn chọn nấu cháo cũng không được đây, nó đã nhớ ở vị trí nấu cháo rồi nè tôi muốn thay đổi không được nè thì các bạn phải tắt bếp rồi mình mở lại đây, các bạn phải tắt bếp mở lại bấm nhanh và cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi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 khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm lại là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc này vô như ở bếp bên à, trái của tôi thì nó cũng có thêm tính năng là chọn được cái nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo là cái chế độ rang xào đồ khô các bạn sẽ đè giữ cái phím này 3 giây để nó sáng đèn lên đây nó sáng đèn nè thì khi sáng đèn thì nó cũng sẽ phát ra một cái tiếng bíp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 còn nếu mà các bạn bấm quá cái thời gian các bạn muốn chọn á thì mình phải tháo ổ cắm hẹn giờ này ra khỏi ổ điện để nó reset về vị trí không tôi sẽ thử thời gian 3 phút để kịp với tính năng là nấu nước ở bên à, bếp bên phải này nhưng khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì ở hộp pin các bạn phải lấy pin ra để khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ thì bếp nó mới tự động tắt lửa và khóa ga lại còn về cái thời gian mà để sử dụng cho mỗi lần sạc á thì ờ, nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều còn cái tuổi thọ của cục pin này thì ta có thể sử dụng được 4 năm mà không cần phải thay pin mới Đây. bếp đã tắt sau cái chế độ nấu nước sôi nè công tắc ở vị trí mở đây